con của Marvin và Nancy hôm nay 3 tháng hôm nay thì thay lông uh, coi như là đã mượt à, ra chơi ra ra kia chưa ra kia chưa ra kia chưa ừ. Ờ, một con không có dây mà con không có dây là con cái ba đực dây đỏ dây xanh dây tím ừ. nó đang uh, à, chơi dưới cái uh, bóng râm ra kia chơi ra kia chơi đứng xích ra đằng này không đấy đứng ra đấy thì nó sáng thì nó mái lưới đen trời thì uh, tối rồi xin chào mọi người đây sắc trời hôm nay thì âm u ừ. đàn này là một cái đàn mà cho con lông nó cháy đây để cho mọi người nhìn cái ờ, vận động của con cún con ừ, ok ra kia chưa ơi ơi ơi ơi nhiều chỗ để ờ, tìm hiểu quá Đấy. đây là con đực ờ, dây tím này đàn này thì cái khung của nó rất khỏe đây là con đực ờ, dây đỏ khung khỏe dây xanh ok quấn chủ dây đỏ à. ừ thấy cửa đây là quay tạm cái lưới ơi ơi thích phá không thích phá đồ không ừ, ra kia chơi đây là quay tạm chứ đã quay được hàng rào đâu nào dây xanh vẫn còn đang lượn nở ở đây húi đất Đấy. khung nó rất là khỏe khung khỏe nhanh chó nhanh nhẹn ấy được xanh này đang tìm hiểu cái gì đây Đấy. đàn này thực sự là tiếc nuối ờ, vì ờ, cái ờ, các cái tiêu chuẩn để làm con con con con giống chuẩn mực là nó bị thiếu up up up up tạo ra tiếng động lạ để cho chúng nó chú ý mà nó có nhiều thứ để nó quan tâm quá ừ. di chuyển đi một tí đi chậm thôi để cho nó đi theo đi một vòng đi đây đây đây nó chạy lại thì xoa nó một cái cứ xịt xịt không thì tí gọi nó không theo nữa Ok quay cho mọi người uh, ngắm uh, chó con của Mavi một tí bế bế từng con một đi ngắm cái uh, vận động của chúng nó rồi đực dây xanh dây xanh đực dây xanh tiếp theo là con cái con ờ, đực thứ hai là con đực dây tím ok đây là con cái Đấy không đeo dây Rồi Đực dây đỏ mảng mảng vàng cháy rồi thả ra đây ừ. xé đôi ra đi ra kia chơi đi ra kia chơi với số đi nay thì ờ, lông ờ, mượt rồi hay lông ờ, tương đối rồi ừ. ra chơi với số đi ừ, ra kia trước cái ừ. đàn này thì khung gọng cực kỳ khỏe cho con vui vẻ màu máng nét ba đực đeo dây và một cái không đeo dây ừ. và được đeo dây và một cái không đeo dây Đó, nhìn cái vận động của chúng nó ừ. nhanh không thoát Mọi người mà ai mà thích ờ, bắt chó con đàn này thì liên hệ ờ, số điện thoại 098 111 5000 điện thoại hoặc Zalo có mấy người hỏi bảo quay video mà hôm nay mới quay được để cho mọi người xem cái con chó hiện tại mà hôm nay quay thì lại cũng lại quay hơi muộn trời tắt nắng Đây. tối mất rồi xanh trở dài cái nào đấy cái nào trong video đấy quá đẹp dài luôn không phải đẹp dài bình thường quá đẹp dài luôn rồi ra kia chơi đi vì xanh ừ. Ừ. thế nào đấy <laughs> không biết mình ở trong ờ, điện thoại vẫn đang ra hít ngửi ý ý ý trời ơi thằng đỏ à, nó phi vào nó phi vào đấy hít luôn à theo coi cho đỏ lên à, video tí nào thôi xanh thôi đẹp dai rồi làm sao mà với được cái điện thoại của anh đây là con cái này đây con xanh này sau một hồi bữa nữa thì bây giờ đã săn theo cái điện thoại Đấy nhìn thấy có con cún ở trong ờ, điện thoại <laughs> không được đâu sói ạ à. đây sói đây thôi <laughs> hết rồi hết lượt ông lên video rồi ông ạ đây là con uh, cái quá xinh luôn tím ok kia con đỏ tím này. ok qua được dài luôn mảng ờ, cháy khét đỏ à? mọi người ai quan tâm thì ờ, liên hệ ờ, điện thoại zalo nhá Đấy, chờ mấy hôm nữa nắng đẹp lại quay video đàn cún con này tiếp